Hà Nội thì đang như thế này hay là như thế này dù gì đi chăng nữa thì mình rất là hạnh phúc khi mà mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nó có hai mùa rất là rõ rệt đó là mùa nóng nóng vãi trường và mùa lạnh lạnh vãi cả trường nhưng đây là cái khoảng thời gian rất đẹp để các bạn có thể xịt nước hoa ở đâu đó trên cái mảnh đất hình chữ S này có những vùng miền mà chúng ta chỉ có một mùa nóng thôi và nóng thấy mẹ nóng ơi là nóng và cái việc xịt nước hoa nó cũng bị cản trở rất là nhiều đặc biệt là những cái nhóm hương như là thuốc lá như là gỗ như là da thuộc và rất nhiều những cái nhóm hương mùa đông khác mà ở châu Âu người ta xài rất nhiều nhưng mà ở những cái vùng như kiểu là uh, miền Nam như kiểu miền Trung rất là khó xài vậy thì có cách giải quyết nào hay là chúng ta muốn tận hưởng những cái nhóm hương như vậy thì có mùi hương có thương hiệu nào có thể làm nên điều đấy không thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mùi hương thuốc lá cùng với cái nét ngọt uh, hơi hướng mật ong mà các bạn có thể hoàn toàn tham khảo xịt được ở trong những cái thời tiết nóng đặc biệt là dù có nắng nóng ở Hà Nội nhưng mà kiểu không quá gắt thì các bạn vẫn có thể xài được và nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh thì đây là chai nước hoa mà các bạn cần phải có nhưng mà đây là những cái điều mà các bạn cũng cần biết khi mà các bạn định mua chai nước hoa này chúng ta cùng nhau xem xem đó là cái tên nào nhá trên tay mình đây đang là Anna Daboge của nhà Maison Violet một trong những ờ, nhà mà ở Việt Nam có lẽ là rất là ít người biết và cái nhà nước hoa này thì nó cũng có một cái lịch sử khá là lâu đời khá là gian truân khá là vất vả cụ thể thì uh, cái nhà Maison Violet này nó được thành lập vào năm 1827 và nó được um, gọi là có cái dấu ấn rất nổi tiếng ở Pháp khi mà nó được biết tới nhiều về xà bông và cái thời điểm đó khi mà cái nhà Maison Violet này nó được thành lập và nó đã đạt được rất là nhiều những cái giải thưởng ở trong cái thời kỳ đó và một cái thời gian sau thì cái nhà này nó cũng cung cấp rất là nhiều những cái loại mỹ phẩm cũng như là hương liệu để cho cái tầng lớp hoàng tộc và cái ở trên trái nước hoa này thì nó có hình con ong cái hình con ong này nó là biểu tượng của hoàng hậu các bạn có thể nhìn thấy ở trên trên cái phần thân trai, nhưng mà mình nghĩ là hơi khó nhìn một tí và sau khi ờ, cái thương hiệu Maison Violet này nó rất là phát triển thì nó cũng đã đến một cái mức gọi là cao trào nghĩa là nó đã còn được ra ừ, sàn chứng khoán cơ và đã tạo rất nhiều công ăn việc làm và biến cái uh, việc sản xuất mùi hương này thành một cái ngành công nghiệp rất là lớn với rất nhiều công nhân và tất nhiên con đường phát triển rồi sẽ gặp những cái biến cố đó là khi mà chiến tranh thế giới xảy ra cũng như là những cái cuộc khủng hoảng kinh tế thì cái nhà Maison Violet này nó không đủ nguyên liệu để còn sản xuất nữa và nó đã phải đóng cửa và mình nhớ là khoảng tầm năm 1955 thì cái thương hiệu này đóng cửa và đến năm 2017 nhà Maison Violet này đã được hồi sinh bởi ba người thanh niên rất là trẻ học điều chế mùi hương họ có đam mê rất là mãnh liệt và họ cũng là người rất là yêu thích lịch sử thế nên là họ đã tạo dựng xây dựng lại cái thương hiệu Maison Violet này trên những cái lịch sử rất là hoành tráng của thương hiệu này và sau đó một năm thì uh, đến năm 2018 thì chai nước hoa này trên tay mình đây đã được ra mắt cái câu chuyện vừa rồi thì uh, mình có được bạn Minh Chí Sen bạn này thì có một kênh TikTok và cũng làm việc với Century Century cũng là một cái nơi phân phối cái thương hiệu Mison Violet này thì tí nữa mình sẽ gắn cái link tài trợ ở phía dưới cái câu chuyện này thì mình được uh, các bạn ý chia sẻ cho mình và mình nghĩ là để các bạn có thêm phần hứng thú tìm hiểu một cái thương hiệu mới thì những cái câu chuyện xung quanh gắn liền với cái lịch sử quá trình phát triển nó cũng là cái mà các bạn cũng muốn tìm hiểu thêm nên là mình nghĩ rằng là nếu như có những cái câu chuyện như vậy thì mình sẽ cố gắng cho vào những cái ở đầu những cái video để các bạn có thể nắm được rõ hơn và chai nước hoa này thì nó có một cái thiết kế đây là chai 75 ml các bạn có thể nhìn thấy thiết kế ở chai này thì nó có phần hơi giống chai chocolate nhưng mà nó sẽ dài hơn một tí và cái phần đáy này nó làm khá là dày cái nắp này thì là nắp bằng kim loại khá là cứng và nó khá là nặng các bạn có thể đậy vào và rất là khít với nhau cái hộp của nó thì đây cái hộp của nó trông rất xịn sò bạn nào mà hay xem những cái buổi live trên tiktok của tôi các bạn nhìn thấy đây là cái hộp của nó này ui thề luôn nó sẽ để chai nước hoa vào đây mà đây được kéo ra và kéo vào cái hộp này nó rất là chắc nó tuy là làm bằng uh, giấy thôi nhưng mà nó làm cực kỳ chắc luôn đây để nhảy thề luôn cái chai nước hoa tôi nghĩ là đi tặng phải đỉnh của chóp luôn kiểu tặng xếp ấy còn về cái phần thiết kế của chai thì các bạn thể nhìn thấy là đây như lúc nãy tôi nói là có hình có, có sẽ có cái hình con ong ở đây sẽ có cái ờ, năm những cái thông tin cũng như là cái phần tên thì nó lại bị in ngược ở đằng sau đó là Anetaboche của nhà Maison Violet ở trên này thì có cái logo của cái thần thương hiệu riêng tóm lại là thiết kế ở chai này nếu mà khoảng tầm 5 chai thì bày cũng rất là đẹp và cái nhà này thì qua một cái thời gian mình thử cái viral của bạn Minh Trí gửi thì mình thấy rằng là nhà này chủ đạo đó là iris đó là cái nét phấn và nếu như bạn nào thích một cái mùi hương có phần sang trọng có phần điệu đà một tí nó giống như kiểu Dior Home Intense giống như kiểu Verano nhưng mà nó là một cái phiên bản nít hơn một cái phiên bản làm uh, có lẽ là nó có hơi hướng lịch sự hơn thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo qua. Anhedapose nó là mùi của thuốc lá, mật ong Tất nhiên nó vẫn sẽ có iris Nhưng mà tí nữa mình sẽ giải thích rõ cái nét iris làm ở đây Mình thì về cơ bản mình không phải là một người quá thích iris Tại vì với mình iris nó có phần hơi giả và mình không thích cái nét son phấn cho lắm à, mùi hương này thì có lẽ sẽ kể một cái câu chuyện thì các bạn sẽ dễ dàng hình dung hơn đây cũng là một câu chuyện trong có thể nói rằng là 3 năm khi mình mình làm YouTube về nước hoa nó cũng làm mình thay đổi rất là nhiều Mùi hương này thì ra mắt vào năm 2018 và đến khoảng tầm giữa năm 2019 thì mình có tình cờ được thử cái vial của nhà này trong một cái lần đi ọp nước hoa và cái thời điểm đó khi mà mình thử con Dapuze này thì mình thấy một điều rằng là ừ, thuốc lá ở đây nó nhẹ nhàng mà nó hời hợt quá và rất là nhanh thôi nó đi vào dĩ vãng và không hề có một chút nào nhớ về cái mùi hương này cả tại vì cái thời điểm đấy gu của mình đã là thuốc lá là phải ngọt là phải nồng nàn là phải ngửi nó phải hừng hực hừng hực lên thì đó mới là cái gu của mình vào những năm tầm 27, 28, 29 và sau đó một thời gian thì đến năm 2021 mình có vào Sài Gòn là mình có được thử lại Dapoze một lần nữa tất nhiên là lúc đấy thì cái kinh nghiệm thử mùi của mình cái trải nghiệm về mùi hương nó cũng bắt đầu có sự khác biệt hơn mình cũng thấy rằng là chính mình lúc mà thời kỳ mà mình đầu mình làm YouTube ấy đến bây giờ nó cũng thay đổi rất là nhiều nên là các ông có thể thấy rằng là có một vài chai nước hoa tôi làm lại thì tôi lại review có phần khác với ngày xưa và cái sở thích của tôi cũng bị thay đổi đây là cái điều mà mình nghĩ là ai chơi nước hoa một thời gian dài các bạn sẽ dần dần lên những cái bậc khác nhau và các bạn sẽ thấy rằng là cái mùi hương nó vẫn là như vậy thôi nhưng mà chính bản thân mình bản cái gu của mình cũng sẽ thay đổi dần dần theo thời gian và đến năm 2021 đó thì mình vào miền Nam mình có thử mùi hương này và mình thấy rằng ui tại sao đây là mùi hương mình đã thử rồi mà bây giờ nó lại mang lại cho mình một cái ấn tượng nó mới mẻ đến như vậy và cảm giác là mình và Dapoze này nó gặp nhau ở trong cái thời đúng đúng cái thời điểm đúng người đúng thời điểm ấy nên là gu lúc ấy của mình nó là một cái gu kiểu nhẹ nhàng vừa phải không phải tỏa nghi ngút không phải là một cái mùi kiểu hừng hực kiểu sôi động nữa mà nó có xu hướng trầm tính hơn tại vì nếu như bạn nào theo dõi mình từ từ 2019 thì các bạn sẽ biết rằng là cái quá trình mình làm YouTube này cho đến bây giờ mình đã gặp khá là nhiều những cái vấn đề khác nhau từ cái công việc cho đến kể cả những cái lối sống sinh hoạt bản thân nó cũng thay đổi và rồi mình nhận thấy rằng là chính mình không còn là mình của ngày trước và càng ngày mình càng kiểu hoàn thiện bản thân hơn mình thế là cái gu của mình nó cũng sẽ khác hơn để mà dễ hình dung ấy thì double dapoze khi các bạn vừa mới xịt ra các bạn nhận thấy một cái mùi kiểu hơi thảo mộc một tí thảo mộc ở đây nó mang cái mùi giống kiểu mùi cỏ khô rất rất nhẹ thôi và các bạn nhận thấy cái nét spicy tất nhiên là thuốc lá gần như con nào cũng lên cái nét spicy lúc đầu thôi spicy ở đây thì nó không quá là rõ ràng nó như kiểu là một chút cái hạt tiêu mà chúng ta dính ở trên khóe miệng và khi mà chúng ta để ý thì chúng ta mới có thể dùng lưỡi chúng ta liếm nốt này và chúng ta thấy rằng là nó cái nét cay của nó nó chỉ hơi kiểu lâm dâm nhẹ thôi và cái mùi thuốc lá ở đây nó cũng là một cái mùi thuốc lá rất là nhẹ nó chỉ là vài nhúm thuốc lá mỏng thôi chứ nó không phải là kiểu chúng ta ộp cả cái lá thuốc hay là kiểu cả một cái bao thuốc vào mặt nó không phải là như vậy mùi hương này nó xuất hiện một cách rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, rất từ tốn Nó không khiến cho chúng ta phải bật ngửa về sau như kiểu là tobacco jam Bởi cái mùi thuốc lá khô rất là nhiều khói Thuốc lá đây nhẹ lắm, có xu hướng hơi giống con phanh booklet tobacco Nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn mà nó không bị chua bởi cái nét mận như là ở phanh booklet tobacco và sau khoảng tầm 10 phút thì các bạn nhận thấy là cái nét phấn nó lên cái nét phấn ở đây thì chắc chắn là đến từ iris rồi nhưng mà nó cũng rất là nhẹ nhàng ờ, mình thấy rằng là vài con của nhà uh, ờ, Mizung Violet này mình thử thì cái nét phấn nó lên khá đậm nhưng mà riêng con này nó lên khá là nhẹ và rồi các bạn nhận thấy cái nét ngọt cái nét ngọt ở đây thì qua mình xem cái nốt hương thì mình thấy rằng là gần như không có một cái nhóm hương nào liên quan đến mật ong hay là vani cả mà nó chỉ toàn hoa cùng với amusan và gỗ thôi thì nếu như bạn nào không biết ấy, thì ở trong này nó có một cái loại hoa đó là hoa mimosa hoa này khi mà làm ở trong nước hoa ấy, thì nó sẽ có cái xu hướng là tạo ra một cái mùi phấn và cái nét ngọt kiểu squid kiểu mật ong ấy hơi fruity nhẹ một tí nhưng mà nó sẽ lên chủ đạo là mật ong thế nên là cái thuốc lá ở đây khi mà kết hợp cùng với iris và hoa mimosa nó sẽ mang tới cho các bạn cái cảm giác cái nét thuốc lá ngọt rất nhẹ mình cứ nghĩ rằng là nó không phải là đổ cả cái chai mật ong vào thuốc lá hay là kiểu nhúng cả thuốc lá vào một cái hũ mật ong đâu mà người thợ ở đây thì có cảm giác rằng là họ sẽ cầm từng cái sợi và họ sẽ quét lên từng cái sợi rất tỉ mỉ rất là chi tiết và quét lên xong rồi để nó ở ngoài khô đến một cái khoảng thời gian nhất định và rồi mang nó vào để có thể đưa cho bạn gửi thì đấy là cái nét mật ong mà mình thấy rằng là nó rất đặc biệt và chính cái hướng làm như này là nó có một cái sự cân bằng tuyệt đối giữa thuốc lá cùng với mật ong nó không bị quá ngọt như là ở na sốt của nhà Sejop này nó cũng không bị quá là nhiều thuốc dội như là ở tobacco jam hay là một vài chai thuốc lá mà các bạn xịt ra ban đầu nó rất cân bằng rất là vừa phải và khi dry down ấy, thì thuốc lá nó lùi hẳn về phía sau và nó nhường lại chỗ cho cái nét ngọt của mimosa cũng như là một chút của ambosan và gỗ lúc này thì nó mang tới một cái mùi hương có cái xu hướng ngọt khá là trẻ trung và sáng và nó thật phải cảm ơn chai nước hoa này tại vì nó làm cho mình kiểu tỉnh ngộ ấy tại vì nhiều khi mình cứ nghĩ là cái cảm nhận của mình cách đây hai ba năm trước nó vẫn là như vậy và có nhiều ừ, bạn hỏi mình là anh ơi cái chai này anh đã review ngày xưa rồi thì bây giờ nó có khác gì hay không thì mình vẫn mang những cái gì mà ngày xưa mình cảm nhận ra để chia sẻ với các bạn nên là đợt tới có thể mình sẽ làm lại một vài con nó đã quá là lâu rồi để có thể chia sẻ những cảm nhận nó mới hơn một cái góc nhìn nó mới mẻ hơn vì người ta bảo rồi kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm bây giờ thì ờ, kiến thức thì cũng được đọc thêm nhiều trải nghiệm cũng được trải nghiệm nhiều hơn và kinh nghiệm thì cũng đúc kết được nhiều hướng làm mùi hương hơn bây giờ khi mà chúng ta quay trở lại chúng ta sẽ có nhiều góc nhìn mới hơn để đánh giá những chai nước hoa cũ biết đâu lại thấy những cái hay mới và biết đâu chúng ta lại chê những chai nước hoa mà mình đã khen ngon thì sao đúng không về cái phần phong cách của chai nước hoa này thì những bạn nào có cái xu hướng ăn mặc basic đơn giản thích những cái mùi kiểu skin scent tại vì cái mùi hương này nó lưu ở trên da khoảng tầm 6 tiếng nhưng mà nó sẽ là một cái mùi cực kỳ nhẹ ở trên da các bạn đây ngay khi các bạn vừa mới xịt thôi thì các bạn phải đưa tay lên nhưng mà sau khoảng tầm 15 phút các bạn phải đưa tay lên cái mùi này lúc đầu ngửi nó hơi giống mùi kiểu lá trầu một tí hơi hơi một tí các bạn phải đưa tay lên các bạn ngửi nhưng mà nó vẫn sẽ ở đấy trong khoảng tầm 5 đến 6 tiếng các bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi hương này hay là mình nghĩ là ăn mặc basic này kiểu uh, nam tính có thể là như trước tôi đi ờ, phỏng vấn tôi mặc một chiếc quần uh, Âu quần Âu nhưng mà theo cái xu hướng kiểu may đo cạp cao này rồi một chiếc áo polo cài hết khúc cổ vào chúng ta vuốt một cái mái tóc bóng bẩy một tí nam tính trẻ trung body một tí thì các bạn sẽ rất là phù hợp mùi hương này mùi hương này mình nghĩ là trong Sài Gòn ấy thì sẽ hợp để đi làm văn phòng rất hợp các bạn là một người đơn giản uh, có phần basic nhưng mà nó không phải là một cái người mà không đủ tinh tế để nhìn ra những cái đẹp các bạn sẽ là những cái kiểu là đẹp theo cái hướng là mặc dù tôi ăn mặc những cái bộ đồ rất đơn giản nhưng mà những cái món đồ của tôi mặc nó đều có những cái điểm nhấn còn nếu như mà hỏi mình rằng là ờ em thích một cái mùi thuốc lá ngọt thì con này đủ mật ong có đủ ngọt để em nổi bật không thì mình nghĩ là không tại vì độ tuổi con này mình nghĩ là phải ít nhất là phải tầm 23 23 thì sợ là hơi trẻ tầm ngoài 25 đủ ra thì các bạn mới nên xịt cái mùi hương này các bạn đi làm văn phòng kiểu trầm tính một tí cũng có thể là hơi trầm tính một tí này Đấy, mộc mạc nhưng mà kiểu tinh tế khéo léo thể hiện ở những bằng những cái phương diện khác thì André Rapoje của Maison Violet là một trong những lựa chọn rất ổn mặc dù giá thành của nó hơi cao nhưng mình nghĩ rằng là cái tầm ở ngoài 25 thì để mà chi một chai nước hoa có thể sử dụng hàng ngày thì đây là một lựa chọn tốt xịt đường mùa hè nhá thuốc lá này tôi đảm bảo là xịt đường mùa hè không hề gây khó chịu một xíu nào mùi rất ngon một chai nước hoa mình cũng có rất nhiều trải nghiệm cũng như là những cái ký ức khá đáng nhớ hmm. và vừa rồi đó là chia sẻ của cá nhân mình về Aneta Pose của nhà Maison Violet Nhà này thì tôi đang thử thêm vài con nữa Nếu mà có con nào ngon thì tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn Và rất là cảm ơn bạn Minh Trí Sen cũng như là Century đã hợp tác để có thể gửi cho mình sản phẩm này để mình trải nghiệm Mình rất cảm ơn tại vì đây là chai nước hoa mà có lẽ trong năm nay chắc là gần hết năm rồi Đây là chai nước hoa cuối cùng mà mình nhận được mà nó xứng đáng với những gì mà kiểu mình kỳ vọng trông chờ nó vẫn ngon như những ngày mà mình thử em nó kiểu đúng người đúng thời điểm tuyệt vời nếu bạn nào quan tâm thì có thể xem ờ, cái nơi mua ở phía dưới nhá cũng không có cốt giảm giá gì đâu nên là anh em cũng không phải trông chờ gì cả còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại bye nhớ like share nha